Giang sẽ chỉ cho anh chị hai mẹo mẹo thứ nhất tách nền hình ảnh tách ra là một cách nhanh chóng nhất thứ hai là tách nền video ra trong vòng tích tắc vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé tách cái nền các anh chị tách cái nền là remote.bg thì anh chị hãy đây là cái ok chúng ta sẽ vào trong web này để tách remote.bg bấm enter và chúng ta vừa mới vào trong web xong Do mạng của dây nó hơi lót hơi chậm một chút xíu chúng ta đợi ha rồi chúng ta upload một cái hình ảnh lên ví dụ tôi sẽ upload một cái hình ảnh lên ok đây sẽ sẽ tách một cái nền là này nó có trước rồi ta sẽ xóa đi ha rồi ta sẽ úp đất một cái hình ảnh một cái chuối đây phần nền phía sau có rất nhiều màu sắc đúng không ạ nhưng chúng ta tách một cách rất là nhanh chóng không cần photoshop không cần biết công cụ của à, canvas hay là photoshop chúng ta thực hiện một cách rất nhanh chóng vâng vậy là đã tách phần mềm xong rồi rất là đẹp đúng không ạ cực kỳ sắc nét đúng không ạ và chúng ta bấm vào nút download và là xong và bí quyết thứ hai là chúng ta sẽ tách hình nền video vì phần mềm Moodle các anh chị truy cập vào trang web unscreen.com được ạ rồi chúng ta vào trang web sau ok chúng ta bấm úp các clip lên và lưu ý rằng đây là phiên bản đang dùng thử cho nên chỉ được up những cái video 5 giây mà thôi và bản model nó đang uh, triển khai nó đang uh, phát triển thêm nó chưa khai lên ví dụ ra sẽ chọn clip này rất là nhanh chóng đấy anh chị theo rất là nhanh chóng chúng ta có một cái clip tách nền ra hoàn toàn cực kỳ đẹp nếu anh chị nào mà chụp hình hoặc là quay video bằng phông nền xanh hoặc là phông nền trắng hoặc là thì khi đó chúng ta tách nền rất là dễ bởi vì nó một màu không cần chúng ta phải có kỹ năng quá siêu sao đúng không ạ chúng ta thực hiện rất là nhanh bây giờ thời buổi công nghệ 4.0 kinh doanh online các anh chị phải biết được những thủ thuật này để ra được nhiều đơn hàng hơn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn tạo ra được nhiều nội dung content hơn đúng không ạ khi có nhiều content hay có nhiều content hấp dẫn thì anh chị có nhiều tiền hơn đây là bí quyết mà giúp anh chị kinh doanh online thành công vâng sau khi cái video đã được tách rồi đúng không ạ thì anh chị có thể chèn gì chèn phong về background vì sao rất chuyên nghiệp đúng không ạ ờ cực kỳ hay đúng không ạ hoặc là chúng ta đang nói chuyện ở ngoài đường phố hay không ạ rồi thậm chí là có rất là nhiều những cái background cực kỳ đẹp ở đây nhá anh chị có thể lựa chọn cho mình một cái background phù hợp nhất nhá đấy phù hợp nhất với cái bối cảnh với cái nhu cầu mong muốn của chúng ta đấy hoặc là gì đấy hoặc là các anh chị có thể tự tải lên nếu anh chị có một cái background rồi anh chị có thể tự tải thay từ thiết kế từ máy tính của anh chị lên được không ạ anh chị có thể tự thiết kế từ máy tính lên ví dụ ra sẽ lấy cái hình này ồ oh, ngay lập tức đúng không ạ lên ra cái background đứng phía sau rất là đẹp rất chuyên nghiệp đúng không ạ cực kỳ đẹp đúng không ạ ở ờ, ngoài ra đây là chúng ta làm những video hoặc là hình ảnh hình ảnh ở đây nó cũng có một số mẫu sắc rất là đẹp cực kỳ đẹp đúng không ạ đã chúng ta chỉ việc chọn lựa thôi đó là bí quyết làm sao mà à, các dân à, quay phim chụp hình họ có nhiều bí quyết làm đẹp là như vậy đấy đúng không ạ cực kỳ hay đúng không ạ và chúng ta chỉ việc bấm vào nút download và là xong chúc các bạn thành công hãy đăng ký kênh youtube của Giai để được học nhiều mẹo nhiều bí quyết hơn xin chào và hẹn gặp lại